Hello Đam mê cáo xin chào tất cả các bạn nha Xin chào nha à, Ngày hôm nay mình à, lại tiếp tục đi câu cá các bạn mình Đi câu cá ở Hồ Lô Le Và và mình à, không có kịp là mồi câu cá các bạn Mình à, là tục à, câu mồi đặc trị cá chép xong hồi đập các bạn à, Mình à, vừa mới ra ca, ca ba xong Rất buồn ngủ luôn Mà mình muốn kiếm à, clip để mình à, đăng cho anh em xem anh em à, thấy vui vẻ mình cũng à, thấy vui à, rất vui được anh em à, ủng hộ cho mình thấy ok lắm rồi không biết gì hơn xin tặng các bạn à, mình sẽ lỡ mà ngày hôm nay mình lên cá chép mình sẽ gửi đường để đường lên đó trong phần mô tả các bạn uh, hãy qua đó xem mà mười 3 thành phần à, các bạn có gì thắc mắc các bạn cứ à, comment bên dưới mình sẽ à, trả lời cho các bạn hết nha không thiếu sót một à, người nào hết nha các bạn anh em ta không quan trọng là người cũ hoặc là người mới tất cả anh em thích là được rồi bây giờ có mình câu được lên được cá mình sẽ quay cho các bạn xem nha hôm nay mình tiếp tục câu cá ở hồ nó le nha các bạn mình sẽ quay một cảnh một chồng để hồ le cho các bạn xem các bạn cùng mình xem nha xin mời các bạn xin mời đây các bạn đây là đây là hồ núi le nha các bạn đấy trời hôm nay chúng ta rất là gió nè rất là đẹp luôn hồ ta này nó rất là rộng nha các bạn nhưng mà cái là cái bãi câu này chúng ta là nó hơi cạn mình phải lội nước ra bên kia mình quăng nó mới có cá lực lớn các bạn đấy đây là hồ chúng ta này đó đó là dàn cần mình đã dăng ra ngày hôm nay mình sẽ câu đi ờ, bốn uh, cần con máy nha các bạn đây đây là toàn bộ cái bãi hồ nó lê của chúng ta nè bãi rất là đẹp luôn rất ok luôn mình đã lên cá ở cái bãi này rất nhiều lần rồi và đặc biệt là đây là cá ờ, tự nhiên nha các bạn chứ không phải cá nuôi nha cá tự nhiên 100% và không bao giờ thả cá chỉ là ở hồ này còn rất nhiều cá lớn mà mình ờ, mà các anh em khác cũng ờ, hiếm hiếm khi mà bắt được mình sẽ cố gắng mình sẽ chế tác ra bài mồi để mình mình để mình săn các các các khủng ở đây nha các bạn ở đây còn rất nhiều là cá khủng mình sẽ à, cố gắng làm những bài mồi mình sẽ đi test thử nên là cá khủng mình sẽ à, chia sẻ với lại à, các các bạn nha rồi, bây giờ xin mời à, tất cả các bạn và các anh em phần thủ chúng ta mình mới cùng đón xem mình à, câu cá nha có hàng anh em ơi vậy vậy nè rồi cũng rồi chép chép chép chép chép chép chép bên kia nó hàng nó kìa chép rồi chép chép bự rồi chép bự rồi chép chép kìa đó nó nói chép mồi chép mà không cho ăn đâu chép thôi chép thôi không có gì hết chép thôi chép nữa các bạn ơi chép nữa các bạn ơi chép đây đã chưa mồi đặc chị cái chép mà nhiều gái xuống nghe các bạn lâu rồi à, được ăn chép một cặp rồi hai con rồi các bạn ơi đã chưa cặp luôn rồi một năm đã nãy giờ tiếng đồng hồ sáu lên hàng anh em ơi sao mà móm được mà con này không phải là nhỏ đâu trên ký đấy ủa <laughs> phải nhỏ đâu kệ nó giọng cũng được lo gì đâu mà kệ nó giọng cũng được chép Ủa quá chép đã chép Chá ôi nhỏ rồi nha Giống thiệt Không phải nhỏ đâu Chết các bạn ơi à. Bây giờ phải nhỏ đâu bây giờ Ê các bạn ơi Trống món các bạn ơi Bài mùi ờ, cũ các bạn Đã chưa, đã chưa à, Mình để câu bảo bảo từ ờ, lớn các bạn Mới vừa xong á Mày nó mới vừa ăn luôn Phải thiệt chống móm các bạn ơi ừ, chống móm chống móm đây các bạn mình đang à, thu cần chuẩn bị về các bạn đây đây là đồ nghề của chúng ta đây đây hộ là của chúng ta đây ở đây là thành quả của ngày hôm nay của mình không nhiều chỉ được có hai con cá chép và một con cá mè vẫn có nó cũ hai con bằng giá bạn à, chọn con nào đây hai con bằng giá luôn các bạn đã chưa chứ mình thấy con mới kéo lên à, to hơn là con à, đây con này to hơn nè nhưng mà chúng lại là mình thấy con con cũng có một cỡ à. đã chưa cá chép đã chưa các bạn cá chép nè đã không đấy đã chưa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 chúc các bạn à, xem video mình vui vẻ và mình xin cũng chúc các bạn à, là mồi của mũ mình câu được thật nhiều cá nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau những kép tờ thở đã các bạn <laughs> cảm ơn các bạn đã xem video của mình các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau